À, xin uh, chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video này tôi uh, làm uh, giới thiệu cho anh em uh, giới thiệu cho anh em về cái uh, bộ hột và cái cách lắc tài xỉu hay là cái cách lắc thế hột tài xỉu những cái thế hột tài xỉu khó anh em nhé ờ, à, thì uh, tôi cũng xin giới thiệu tôi là Xuân Tài Xỉu Đấy, chuyên uh, bán hột tài xỉu bán tài xỉu bịp cho những anh em nào mà đang làm tay cái thì anh em à, có thể đến cơ sở tôi và tìm cho mình được những cái bộ hột ưng ý đấy thì à, cơ sở tôi bán à, rất là nhiều những cái đồ hay là những cái bộ hột không tang những bộ hột uh, siêu bạc bộ hột bảo 5 năm bộ hột 2020 bộ hột à, bộ hột tài xỉu nhích Đấy. bộ hột tài xỉu đua nói chung là tất cả những cái bộ hột tài xỉu mà dành cho những anh em nào làm tay cái Đấy, anh em mà muốn sử dụng muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu Đấy, anh em đi lắc tài xỉu thì là nó sẽ có những hiệu quả để giúp cho anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu bịp thì nó có nó phần trăm thắng anh em rất là cao thì anh em nào mà muốn ờ, sở hữu một cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp anh em đi lắc tài xỉu nó có giành phần thắng ấy thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình Đấy. thì là anh em đến ờ, cơ sở thì à, anh em có thể test rất là nhiều còn anh em nào mà không đi được không lên cơ sở hay là bận bịu những cái việc gì ấy thì à, anh em à, có thể là kết bạn zalo với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình luôn anh em uh, kết bạn anh em khi mà anh em lấy được hột thì anh em sẽ gọi điện cho tôi gọi điện video tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc nhé vậy thì uh, thôi cái uh, bộ hột đây thì uh, tạm mà anh em uh, cho sang một bên Đấy, thì uh, bây giờ tôi giới thiệu cho anh em cái mà hôm nay tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em này. đó chính là cái mẹo lắc tài xỉu cái mẹo lắc tài xỉu thì cái mẹo lắc tài xỉu lắc tài xỉu ở đây nó là cái gì Đấy, mẹo lắc tài xỉu ở đây nó là lắc những cái thế hột khó nhé. và cái cách lắc thế hột khó làm sao mà nó đi theo ý muốn của anh em được 7 80 phần trăm thì tất nhiên rồi đánh tài xỉu phải có chén phạt chứ không thể không có chén phạt được nên là anh em 7 80 phần trăm là nó cũng đã ra là ok rất là nhiều rồi đấy thì là đây đây là cái bộ hột tài xỉu uh, bộ hột tài xỉu 2020 để tôi cầm ra tôi test cho anh em nhé thì nói chung là cái bộ hột này thì nó đi rất là đều đó chén hai chén xỉu À, cái bộ hột này thì à, thử tăng tích cho anh em thì cũng nói chung là ok luôn nha. đấy đảm bảo cho anh em luôn là cái tăng tích này hoàn toàn là không có đây nắp luôn này nắp hoàn toàn không có gì nhé. giờ đèn cho anh em Đấy, đã thử thì giờ thử cho nó hết luôn nha Đó. Đấy thì còn à, 5 châm à, còn nước muối thì là tôi à, không à, vẫn chưa kịp làm Đấy. thì là anh em à, ờ, đến cơ sở thì anh em cứ test cho thoải mái để hướng anh em hợp lý với anh em thì mua còn không hợp lý thì anh em ở lại giao lưu với tôi nha đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách lắc những cái thế hột khó Đấy, đây là cái mẹo lắc tài xỉu cái mẹo mẹo uh, chơi tài xỉu Đấy. anh em đi lắc tài xỉu thì anh em gặp những cái thế hột này thì anh em không phải sợ hay là anh em không cần phải lo lắng về cái vấn đề mà anh em vấn đề mà tay con khi gặp thế hột này tay con sẽ đặt mạnh về cái thế hột nào đó Đấy. thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em 3 đến 4 thế hột khó để cho anh em có thể áp dụng và anh em đi lắc tài xỉu nhé thì cái thế hột đầu tiên đó chính là cái thế hột mà anh em nào mua cái bộ hột anh em đều hỏi cái cách lắc của cái thế hột này và cái cách làm sao mà nó sẽ xuống được xỉu khi mà nó về cái thế hột này nhé đây chỉ là cái thế hội 5 56 hoặc là 665 đó đây là cái thế hột là thế hột à, khó Đấy, thì nhưng mà so với cái bộ hột này và cái cách lắc và cái cách lắc và cái mẹo lắc tài xỉu mà tôi muốn chia sẻ cho anh em ấy thì anh em muốn lên tải cũng được Đấy. anh em muốn giữ tài cũng được và anh em muốn xuống xỉu cũng được nhưng mà đa số cái thế hột này anh em xuống được xỉu là anh em thắng nhá thì tôi sẽ lắc cho anh em đó 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm thì là trái này nó sẽ về xỉu xỉu đúng không anh em Đấy, lý do vì sao thì à, anh em à, cứ alo với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc thế hột khó nhá đấy và cái thế 556 này à, 5 ở 566 này đấy thì lý do vì sao mà tôi lắc được thì là anh em cứ alo còn à, cái cách giữ thì là anh em tùy từng anh em có thể anh em lấy bộ hột thì anh em cũng sẽ được chia sẻ cái cách giữ nhá tiếp tục cái thế hột tiếp theo đó chính là hột thế hột 235 đấy anh em đi lắc tài xỉu rồi đấy, anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cũng biết được là cái thế hột này cũng rất là khó so với anh em à, làm tay cái nhá đấy thì à, nói chung là khó so với những cái bộ hột mà nó không được làm hay là chưa có cái cách lắc chưa có cái mẹo lắc của những thế hột khó này thì à, anh em à, cũng thấy khó là đúng rồi đấy, thì à, bây giờ tôi à, tôi sẽ test cho anh em đấy thì riêng cái thế hột này anh em làm cái là bắt buộc là anh em phải giữ được xỉu nhá phải giữ được xỉu đấy thì cái riêng cái thế hột này tôi sẽ lắc về xỉu cho anh em nhá 7 đến 80 phần trăm đó là về xỉu chén này nhá mở xỉu cho anh em này đó 135 anh em thấy là rất là hiệu quả đúng không Đấy, thì à, cái thế tiếp theo đó là cái thế 1 2 4 nha 1 2 4 thì à, cái thế 1 2 4 này là anh em khi mà anh em đi lắc thì là những tay con Đấy, những tay con anh em sẽ đặt nặng về phần tài nhá. đặt nặng về phần tài thì cái chén này anh em bắt buộc anh em phải giữ xỉu Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em này thử cho anh em một tiếng gọi là khi mà tôi lắc bồng cái bộ hột này lên xem là cái tỷ lệ nó về tài hay là về xỉu nhá tôi đảm chắc anh em luôn là 90 phần trăm là nền tài đúng không đó 124 đó đấy nhưng mà so cái cách lắc của tôi chia sẻ cho anh em cái mẹo lắc tài xỉu này đấy. nó sẽ lắc cái thế hột tài xỉu khó này cái một lắc cái thế hột tài xỉu 124 này nó sẽ tiếp tục giữ xỉu đấy. tiếp tục giữ xỉu cho anh em đấy. tiếp tục giữ xỉu cho anh em nó khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm nhé 80 phần trăm nó là xỉu mở cho anh em này đấy anh em thấy ờ, nó hiệu quả đấy vừa rồi tôi đã thử cho anh em vài ba cái thế hột khó để cho anh em áp dụng vào anh em đi uh, lắc tài xỉu đấy, thì là anh em có thể là anh em à, gặp những thế hụt này em anh em anh em không phải hoang mang hay là anh em không phải sợ về những cái thế hụt này thì anh em chỉ cần alo cho tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em và chia sẻ cho anh em cái mẹo lắc thế hụt khó này và cái cách lắc thế hụt khó nó mới nhất 2020 này dành cho anh em đi lắc cái nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào mà xem video thấy hay thì đăng ký kênh chia sẻ và ủng hộ kênh chào tạm biệt tất cả anh em